chiến đấu sẽ khốc liệt người ta phải chiến đấu nhất thân mình nhưng với ơn của sư trợ chức chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành đó là tương quan ngày cuối cùng sinh đem lại bình an niềm vui hy vọng cho anh chị em anh chị em phải bước đi trong đường lối của anh em anh chị em phải chết đi cho con người tội lỗi để chúng ta sống lại cho đức tin Chúa anh chị cuộc sống vinh quang với Ngài. Xin Đức Phục xin nâng đỡ, hướng dẫn chúng ta và đem lại sự bình an, niềm